đây chơi đi qua đây đi qua đây chơi đi lên kia đi lên kia chơi đi đi lên kia đi đi lên kia chơi không bồng đâu Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, Música